Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu game cho ba con thỏ anh em ạ ba con thỏ này Nó là cái cơ sở để chúng ta có thể chơi được cái bộ 9 giờ đấy Ok, lâu rồi tôi chưa chơi cái bộ 9 giờ, Nên là hôm nay tôi sẽ chơi bộ 9 giờ anh em nhé 9 giờ và tôi sẽ thử uh, Chơi 9 phe giờ trong cái pack mới của tôi nhá Chúng ta sẽ sử dụng cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong để chơi cái bộ 9 giờ, Để xem là 9 phe giờ trong cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong là có dễ xây dựng không Đấy mà meta này nhiều người chơi bit Chúng ta có thể chơi 9 giờ Rất ok Thử xem anh em nhá Ok và đầu clip thì như thường lệ xin được cảm ơn các anh em Vũ Trọng Hay Anh em Nghĩa Nguyễn Anh em Nguyễn Sĩ Ngọc Anh em Trần Phát Anh em Nguyễn Hiếu Anh em Tú Nguyễn Anh em Hoàng Phúc và cuối cùng là bạn Quỳnh Cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký gói hội viên trên kênh để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Cái pack ngọc thụ lâm phong ấy là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xây dựng được cái bộ uh, Bộ 9 feather fake hoặc là bộ 9 feather hàng real Nó khá là đơn giản và dễ Ngoài ra có thể là, là đánh xoay quanh cái bộ Witcher Cũng là có thể là chơi được Witcher Feather nha anh em nhá Đấy, đầu game pick thụ là xong Cuối game thì cũng không cần chuyển pack bởi vì cái bộ này nó sinh ra là nó xây, xây dựng theo cái con đường phe giờ luôn nha anh em nhá Rất đơn giản Đầu game là pick những cái con Hunter và phe giờ thôi Đánh chuỗi thắng Đấy, Cố gắng làm sao để có thể là Tôi làm content ấy Thì tôi sẽ đánh chuỗi thắng nha anh em nhá Còn cái không đánh được chuỗi thắng thì cũng đánh kiểu dạng bổ củi giữ máu thôi Chứ còn tôi cũng sẽ không có eco đâu không chơi eco Đấy, eco thì nó quá đơn giản rồi eco thì cứ eco xong rồi up cấp lên Đấy, lên cấp 8, cấp 9 thì roll nó thì form bài thì nó quá đơn giản. Nó không có là cái hay của cái việc là xây dựng đội hình. Đấy, còn xây dựng đội hình giữ máu thì nó mới là cái tinh túy cái hay ở trong cái game này. Đấy, nếu mà đầu game mà giữ máu tốt thì cuối game sẽ có nhiều máu và có làm được nhiều thứ. Hay quá, tao bú chưa lên hai sao này. Đồ không nào Ờ chưa có gì Đồ này chưa có gì anh em ạ Lấy được viên ma lăng thôi Lấy được viên ma lăng thôi Viên ma lăng cho thỏ Đấy, viên ma lăng ấy là một cái đồ mà bộ nào tôi cũng lấy Anh em nhá, chơi cái gì tôi cũng lấy Kể cả chơi sát thương vật lý Tôi vẫn sẽ phải có một cái bờ linh Dành cho con co Đấy, Nhiều khi là co nó cũng phải có cái bờ linh để nó có thể lé ganh hoặc là có thể tiếp cận được những cái hàng đam của đối thủ để có thể xử lý sớm nên là cái Blink là nó là một cái món đồ mà không thể thiếu trong bất cứ một cái con game nào luôn đối với tôi thì chắc chắn là game nào nó sẽ có cái Blink trừ những cái đội hình mà nó phải túc lại có những cái đội hình nó không cần Blink nhưng mà đôi khi ý, là nếu mà không có Blink thì đội hình này nó sẽ bị thua ờ, trong một vài trường hợp ví dụ như đội hình ờ, chơi chơi kỵ sĩ chẳng hạn chơi cả like. ấy Live Bloodline thường là người ta sẽ không gắn Blink Nhưng mà có một vài trường hợp là vẫn bị gắn Blink Với những cái trường hợp mà chơi với cả gót đỏ á Gót đỏ mà mà cái con con con ca lông nó Blink xuống phía dưới ấy, nó bớ sớm ấy Thì là chúng ta sẽ phải có cái Blink hoặc là gặp cái bộ sát thủ ấy là phải có Blink Đấy để lè ganh Blink xuống ra sau Đấy thì sát thủ nó cũng bay đằng sau của của cái ờ, team của chúng ta ấy Thì cái con Live Bloodline nó ở phía đằng sau của của cái bàn cờ thì nó rất là ok hay <coughs> cái trường hợp mà tôi vừa nói đến là cái trường hợp mà gặp gót đỏ cá lông ấy là cũng là một trong những cái trường hợp mà rất cần cái bờ để lé canh đấy trong cái trường hợp mà anh em lên được 11 ấy đấy mà chơi mà tích đủ 6 glacier 6 glide thì rõ ràng là nếu anh em đánh có thời gian đánh để có thể tích được stack để tăng tốc độ đánh thì nó sẽ mạnh đúng không Đấy nhưng mà nếu mà bị bớ bởi cái con Galong sớm thì rõ ràng là rất là nguy hiểm Nên là thường là nó sẽ phải là một cái bờ linh Nhưng mà trong cái trường hợp ví dụ như là gặp 6 bit chẳng hạn Thì bờ linh lại ăn đòn Đấy bờ linh mà chả may Clyde lại bờ linh vào mà con live Bloodline lại bờ linh vào đúng cái cái chỗ mà cái bọn bit nó tụm lại xong nó nó đấm vào cái con live Bloodline tích stack nhanh thì live Bloodline chết rất là nhanh. Rồi, tạm thời như này đã anh em ạ. Thực ra thì đầu game thì có thể xây dựng theo cái con đường là Hunter nếu mà nó ra Còn nếu mà nó không ra thì, thì cứ cái con nào mà có đam to thì kẹp vào để để, để lấy đam thôi Nhưng mà round này thì có khả năng thua không? Đấm nổi không? Ăn nổi không? Ui khó khó khó khó khó khó khó khó à, Nếu mà cái con súng mà nó chết sớm hơn một chút Đây rồi, Feather này 6 Feather trước là được 3 Hunter 6 Feather ở level 7 là chơi được rồi Ok Cái này được không? Tạm thời 3 Feather đã Thực ra thì cái con con con Fallen Witcher này mà nó lên 2 sao thì chơi cũng được. Đấy, mỗi tội không có đồ đó. Đồ này toàn đồ kiểu bắn trưởng này. Nó sẽ có hai cách xây dựng đấy. Một là chúng ta ghép đồ đánh tay ấy, cho mấy cái con kiểu như là Fallen Witcher hay là, là là Hunter, mấy con Hunter đầu game. Xong rồi xây dựng là late game là dồn đồ cho dồn đồ cho Sailing. Xong rồi chơi bộ sát thủ, ok. Hoặc là đầu game có thể mua light Blade light Roll lên 3 sao Chơi 9 Feather Fetch Kết hợp với light Blade light Hoặc là chơi um, Feather kết hợp với ở Witcher Nếu mà chơi bộ Feather nó chỉ xây dựng theo mấy cái con đường này thôi Ừ, nhưng mà đấy là cái trường hợp mà có cái cái cái bắn lan thì mới chơi được Và trong cái trường hợp mà không có cái bắn lan ở đầu game thì tôi nghĩ là sẽ phải xây dựng theo cái kiểu bắn trưởng á mà đồ như này thì khả năng là sẽ là bắn trưởng là cao Chứ còn xây dựng bánh tay thì hơi đuối Trong cái trận đấu này Nó sẽ bị đuối hơn anh em ạ Rồi thì cứ từ từ đã giữ máu đã anh em Up level thì cứ đúng cấp mà up thôi Khi mà sức mạnh đội hình nó không gia tăng thì cứ đúng cấp mà up level thôi anh em ạ Đấy như round này là có thể là, là vẫn có thể thắng nhá Đấy vị trí của con thỏ rất là hay Đứng đúng cái vị trí mà có thể bắn được cái con gây đam chính là cái con ờ, Heaven Bomber Đấy anh em thấy không? Ủa Heaven Bomber chưa kịp nhấc tay luôn Heaven Bomber không bắn được phát nào Mặc dù nhìn đội hình là thấy là địch mạnh hơn Nhưng vẫn ăn được Ok ba Hunter này Ra hơi muộn nhưng mà rất ok Giữ máu được Up, up 6 thôi Up 6 cho ba Hunter vào Tạm thời thì vẫn sẽ giữ Fallen Witcher anh em nhé con này có thể nó sẽ lên được hai sao à, Có thể lên hai sao nó gánh được Đấy con giả sử như trong cái trường hợp mà nó không lên được hai sao ấy Thì ở cái level 7 ấy tôi sẽ bán cái con này đi Nhá Bởi vì nó hết slot rồi Level 7 là ba Hunter Đấy còn nếu mà muốn là ôm cái con này lên hai sao mà chơi ở level 8 ấy mới được Đấy còn level 7 thì không thể bỏ ba Hunter ở đâu ba Hunter này nó rất là tín Ok rồi mua trước còn uh, còn uh, còn sao đi vô tí nữa là sẽ kích hệ cho cái hệ 9 feather hoặc có thể nó sẽ là Witcher nhưng mà trong cái trận đấu này này thì thực ra ấy nếu mà nói là chơi Witcher ấy, thì phải xem nhìn về đồ đồ này không có đồ đam anh em ạ hai tia này cướp điên này hay là gậy hút máu này hút máu uh, trừ giáp không có à, Thôi trận này chơi uh, ờ, 9 giờ hệ bắn trưởng anh em nhá Bắn trưởng mạnh Hình như là tôi chưa gặp cái thằng đang có chuỗi thì phải Đúng không? Xem nào Ui đúng rồi Rao sau gặp cái thằng Nga anh em ơi Ừ được Được được được Đội hình sát thủ 6 sát thủ rồi Ok ok Tôi vẫn chưa phong được đủ bộ Berlin à Lấy được cái Berlin này Lấy Berlin luôn anh em ơi Trận này chơi bắn trưởng anh em nhá Trận này chơi hệ bắn trưởng Đồ chín à, phe giờ ấy thì có thể lấy giáp băng hoặc giáp thép Giáp thép thì nó là rất hợp với cả bộ chín phe giờ còn giáp băng thì nó sẽ hợp với cả bắn trưởng Nhưng mà tôi sẽ lấy giáp thép tôi nghĩ thế Lấy giáp thép thôi anh em ạ Lấy giáp thép đi Nhá Những cái bóng ấy nó cũng sẽ được hưởng cái, cái, cái hiệu ứng của cái giáp thép nó Tí nữa chưa chín feather mà Đúng không Cái bóng nó sẽ được hưởng cái, cái hiệu ứng uh, gọi là cộng giáp Xung quanh Mẹ cái con thỏ tôi nó, nó bờ linh đúng vào vị trí con ốc Cay nhờ Thỏ chết bố rồi nhưng mà vẫn còn đam, vẫn còn đam, vẫn còn đam, vẫn còn full lần, vẫn còn full lần vẫn chơi được. Hay quá, giết được con ốc rồi. Hay quá, hay quá. Ơ kìa, cái gì đấy? Cái gì đấy? Hay quá, ăn được rồi anh ơi, cắt chuỗi được rồi, hay quá. Xin nhá. Đó. Này. Thỏ tiếp này. Full lần nếu lên hai nhỉ, cay nhỉ. Lên 7 không? quả này lên 7 ấy, thì cũng không gia tăng được nhiều sức mạnh Phải nói thật là như thế Bây giờ lên 7 kẹp thêm con súng à Tạm thời thì bây giờ nếu mà chúng ta up 7 ấy, thì thọt tiền và sức mạnh thì không tăng nhiều Đấy mà nếu mà không up 7 thì nó lại phí mất cái con, con cung Thế này <tsk> Thôi chắc là tôi bán cái này đi ưu tiên con thỏ hơn Thỏ tí nữa nó sẽ phải là cái con mà nó gánh ở trong cái team uh, cửa cái cái cái team uh, ờ, feather này đấy là cần con thỏ lắm thôi nói chung là cái round này uh, cũng không ăn được đâu anh em ạ khó vừa lấy áp cấp thì cũng thua rồi ủa chưa rồi hết slot mất rồi có lẽ là bỏ full lần thôi full lần cầm lâu quá à. không lên được anh em ạ vấn đề là cái con Fallen này nó nó hơi tù. Rồi ok, cho hai súng ba Hunter vào này. Chúng ta có thêm slot để chúng ta mua những cái con mà cần thiết cho cái bộ chiến phe giờ. Hơi đen nhở Giá nhưng mà những cái cặp đấy nó lên được hai sao cơ. Tôi cũng không biết bao nhiêu cặp ở đây rồi. Tính cả cặp Fallen vừa lấy là 1 2 3 4 5 6 cặp anh em ạ. 6 cặp luôn. 6 cặp Dã man thật sự Hơi đen Nhưng mà cái tầm này thì thôi cũng không cần khô máu lắm Anh em nhìn máu của tôi đi 91 máu Tầm này thì cứ từ từ thôi Đấy Còn bao giờ 50 tiền thì mới roll 50 tiền ờ, nhiều cặp thì roll 10 cái được Còn uh, bây giờ chưa phải vội Chưa phải vội Máu vẫn ok mà sự máu tốt nhưng mà tầm này là sẽ bị đuối hơn so với bọn nó Bởi vì là chúng ta bây giờ chưa form được bất cứ một cái Celesi nào ra hồn 9 feather 6 feather trước đã Nhưng mà vẫn chưa đủ Anh em ạ Vẫn còn thiếu một con Cần một con feather nữa cơ Đấy nhưng mà round này tôi lại phải cần cái con con con ấy Mẹ thế chứ này Bây giờ mà lên 7 ấy, là chúng ta có thể chơi được 6 feather Bằng cách là kẹp wizard vào Chơi 6 feather nhưng mà như thế thì nó yếu Đúng hiểu không? Thôi rồi Thế thì nó yếu lắm Đó, xác, xác định là chấp nhận là ở cái giai đoạn này bị đuối hơn rồi Sẽ bị đối thủ vã Mất tương đối nhiều máu ở giai đoạn này Ok nhưng mà không sao giết được con nào hay con đấy thôi Đây rồi, 6 vết giờ đủ rồi này Đủ 6 vết giờ Thôi bán con này đi thôi 6 giờ level 6 đồ trận này ấy, nó không có cái chém lan nên là thực ra con lai line lai này tôi cũng tí nữa chắc là cũng bán thôi. Đầu game là ôm cái con sát thủ cái con con, con ờ, sát đao killer này ừ, tốn rất nhiều tiền. Hai con là tốn bố nó sáu đồng rồi anh em. Đấy nên là tầm này bị thọt tiền đấy, nó gọi là thọt tiền đấy anh em. Khá thọt rồi đấy. Có thằng Mr. Bư uh, lên uh, level 7 vẫn còn 40 tiền kìa. Bây giờ mà cắt được chuỗi của nó thì thì mới gỡ được Đấy bây giờ có nên xả tiền không nhỉ Nhưng mà xả thì kẹp cái gì vào cho nó mạnh Bây giờ chỉ có ra Grim thôi Giờ Grim chốc thôi thì thì thì, thì thì thì thì còn ăn được Chứ còn bây giờ cũng hơi khó anh em ạ Không không chơi được Tầm này chưa chơi được Có khi là phải eco ấy 9 phe giờ chơi ở level 6 là chơi được đúng không Level 6 thôi Level 6 là ba con phe giờ là kích hoạt được hệ rồi Xong rồi chúng ta sẽ um, Sẽ kẹp ba huy giạt vào là được Nhưng mà cái tầm này thì không có đam anh em ạ Chưa có đam Chưa có đam Vừa lấy tôi bán con súng với cả con ớt tô bởi vì thế này này Nếu mà kể cả lên được 7 ấy, mà nó chưa ra là con Wing Ranger ấy Thì vẫn là không có kích hệ được ba Hunter Đấy nó thế cơ anh em ạ Tức là lúc đấy nếu mà ôm tiếp ấy Thì nó sẽ rất thọt tiền Con Wing ờ, nó không ra hơi đen đấy Chơi trận này đen quá Mặc dù đầu game nhá ra con thỏ với con ờ, Con con con Con con gì nhỉ con tabu Mẹ ra, ra sớm lắm Ra hai sao sớm nhưng mà Từ sau đấy thì toàn cặp sao không lên hai sao Đấy và nó thiếu cái con quan trọng nhất là con Wing Ranger chưa thấy đâu Thế như này Rồi cái này từ từ vậy Thực ra khi mà máu nó tụt xuống dưới 50 máu ấy Thì lúc đấy mới phải là Tính này con đường là roll mấy cái Hoặc là làm nào để kìm hãm lại sự mất máu Đồ này thì nói thật với anh em là bây giờ cũng chưa chốt được là chơi cái gì Đấy Nó thiếu quá nhiều thứ Ui gặp thằng Mr. Bư chịu, chịu rồi Nhìn cái đội hình là biết là thua <laughs> Trông mẹ to vãi đái luôn Ui ui Toàn hai sao kẹp mèo ạ Dã man thật sự Sky Breaker hai con hai sao Sao Breaker hai con hai sao Tầm này chơi Goblin nó nói chung là cũng rất là căng đấy anh em meta này chơi Goblin căng lắm Bởi vì nó dễ roll ra được cái con máy bay bom với cả cá lông Ván nào cũng sẽ có bom máy bay cá lông mà Đấy là ông nào mà thông thạo với bộ Goblin thì chơi sướng Rất nhiều người đam mê cái bộ này Bởi vì nó nếu mà chả, chả may mà đầu game nó nó lại hên hên nó lại Có hai sao sớm chơi Goblin Max thì sướng lắm Có khi lại trăm phần trăm máu nó hết game Đấy còn ông nào đen hơn thì Eco thì xong rồi đến lúc đợi lên level 9 ấy Tức là ở round 16-17 lên level 9 rồi roll rồi cũng tự nhiên lại ra bom ra máy bay Cái là lại coi như là lại lật kèo luôn Đó, Đội hình nó rất là là, là sida <laughs> Rất là kiểu như là, là, là Nếu mà ra bom phát là coi như là vô địch ấy Còn xác định mà không ra bom Không ra máy bay thì Khả năng là top 8 Nhưng mà cái vô địch thì nó có vẻ như là Tỷ lệ của nó cao Không biết là có phải thế không Mà tôi đoán là như thế tỷ lệ vô địch của Goblin cao nên là nhiều người chơi, nhiều người chọn. Chứ nếu mà nó không hiệu quả chắc là cũng không ai chọn chơi đâu. Mà có vẻ như là nó được lại, nó chơi được lại. Thunder Spirit. Ừ. 3 mét chăng? 3 <laughs> mét kẹp 6 eo à? Ở level 9 cơ. Nếu mà chơi như thế phải ở level 9 nhưng mà chơi ở level 8 thì thì sao? Thì có chơi được không? <clears throat> Thực ra chơi cái bộ 9 Feather thì Nếu mà ra con Thunder thì có thể chuyển sang chơi 9m thì được không? Không được anh em ạ Về căn bản là nếu mà ra như này thì chơi 9m được Nhưng mà tôi lại chơi ở đang ở trong cái pack Ngọc Tụ Lâm Phong Cái pack này nó lại chuyên về chơi Feather Đấy Nếu mà giả sử nhưng mà thôi thì, thì tận dụng đi Bây giờ ra được cái con ấy không? Con con con uh, Thunder đúng không? thì chơi luôn 9 phe giờ nhưng mà chơi theo kiểu giống hệt như 9 mét anh em ạ cũng không khác gì 9 mét đâu chúng ta chơi 9 phe giờ nhưng mà chúng ta kẹp thunder spirit <laughs> được không vẫn được anh em nhỉ được chứ ừ. Thực ra lên 8 nó kẹp 3 mét được rồi đó Bây giờ tôi mới nhớ ra Ờ có con rồng này là là cũng kích hoạt được feather này Đúng không? Nếu mà lên 8 ấy là là kẹp được vào 3 mét rồi Như này Đấy Nhưng mà nó có mạnh hay không thì chắc là nó cũng không mạnh lắm đâu Thôi rồi dừng lại ở 8 mà roll thôi Máu bây giờ cũng nói chung là cũng đang tụt rồi đấy Thiếu mỗi con Grim thôi anh em ạ Ra Grim một phát là lại ok luôn mà chưa ra Grim thì lúc này nó hơi đuối Thiếu đam anh em ạ Bộ thiếu đam quá Kẹp 3 mét vào thì cũng có thêm đam được Đấy anh em thấy không Toàn đá ma pháp rồi nhá Giáp da bò này ghép được cái giáp băng luôn này Rồi rôn rồi Tầm này rôn rồi anh em ạ Ui già này Đây ơi, ui dồi Wing Tôi cần con này anh em ạ Rồi Ok Có đam ở đấy Wing Ranger kẹp vào 3 mét ở đây là bắn trưởng cũng mạnh Con Wing Ranger này là bắn trưởng không khác gì con già đâu anh em Nếu mà nó đủ thời gian nó để nó tụ trưởng thì đam nó cũng to lắm Còn có thêm cái hiệu ứng trừ giáp nữa cơ Rồi Rồi nhá chốt luôn này đấy ghép huyết triệu, y như là chơi chơi chơi chơi 9 m nhá anh em nhá y như là chơi 9 m luôn ui anh em thấy không này nhìn này đấm hunter luôn này vừa lấy cái con thỏ tôi nhá là con bờ linh ở giữa cái hàng hunter là chết ngay từ đầu luôn đấy đây rồi anh em ơi Ui rồi ôi Được quá nhờ Được đấy Ok rồi Rồi à thừa con này ok rồi quả trứng bán con uh, rồng này đi mua quả trứng ok bán con này đi ok xong chuyện này biết này vậy đấy gặp hơi sớm nhờ mày quá form được chín ve rồi anh em ạ nhưng mà chắc là tầm này vẫn chưa ăn được thằng biết được đâu chưa có đam chưa có đam chưa có đam Thunder phải lên được 2 sao mới chơi được Thunder lên 2 sao mới chơi được Thunder 2 sao nhá Có trứng đấy rồi, có trứng đấy rồi Gặp đúng cái thằng đang có chuỗi anh em ạ Rồi, rôn nó Thiếu đúng con Unicorn Ui, đây rồi Rồi Ơ, cái gì nhỉ Ờ... Đây, đây, đây, đây Con cây lên Ok Luôn tiếp rồi Hàng chờ nhiều quá anh em ơi Cho Thunder nào Cho Thunder đập trứng Đây rồi Ui Chết tôi không kịp Không kịp không kịp không kịp còn mấy giây thôi Chán thế nhờ Không kịp anh em ạ Thôi thì Con già chắc không chơi già đâu Thunder lên hai sao rồi chơi già gì nữa Nếu mà già thì nó lại thành 9m anh em ạ à. Đấy mà 9m ở cái bài này thì không mắc binh được rồi ok ok không sao hết anh em Lao sao Được rồi Có trứng nữa rồi Hay là giữ quả trứng này cho con Squire nhỉ Squire với cả Sailing Roll mấy cái nữa Roll mấy cái nữa Thunder thực ra nó ra dễ lắm Ở level 8 thì có gì khó khăn đâu Ủa đát này Mà thôi không chơi Con đát đánh với beat thì vô dụng rồi anh em ạ Đéo ra ra con đát không ra con Thunder Thôi đập trứng luôn cay thật đấy rồi dồn đồ cho Thunder anh em nhá Đây này tôi đã chơi cái hệ gọi là chơi nó nó không khác gì 9m nhưng mà nó là 9 feather <laughs> Anh em xem nó khác gì 9m đâu Chỉ chỉ là khác một con feather thôi So với cả ví dụ như là tôi bình thường thì nó sẽ là bỏ con con con Wing Ranger ra thì nó sẽ là con giả đấy Nhưng bây giờ thì kẹp con Wing Ranger vào đấy, Để dành với các đội bộ Assassin này Thì 9 feather nó sẽ khỏe hơn 9 giờ là còn đánh với cả bit biết các thứ khỏe lắm nhá đấy mà nhiều khi 9 mét ấy cái bộ 9 mét ấy nó mặc dù nó đấm được bit đấy nhưng mà bit mà nó chuyển insect thì lại khá là sợ trong khi đấy nếu mà chúng ta chơi 9 phe giờ thì lại không sợ lắm đấy, chuyển sang chấp chuyển sang 9 ờ, à chuyển chuyển chuyển sang insectoid luôn 9 mét thì nó sợ insectoid chứ còn 9 phe giờ thì nó không sợ đâu anh em ạ nó đấm luôn đấy nếu mà có một cái combo đẹp xong con Doom ấy nó Doom vào toàn bộ đội hình ấy thì nó cái cái đấm cái bộ insect nó vẫn đấm được đấy nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là người ta chơi beat người ta cũng ít chuyển insect lắm bởi vì là beat nó mạnh hơn nó vốn nó đã mạnh rồi trừ khi là solo một vs một late game ấy thì người ta chuyển thôi nhưng mà chuyển ấy thì nó cũng còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ chứ không phải cứ chuyển là ăn được đâu như là đợt trước anh em cũng thấy là nó chuyển insect không tôi chuyển sang là tôi chơi gót ấy kẹp với cả bốn spirit thì tôi ăn luôn một round luôn là đi luôn đấy là chuyển thì cũng phải tùy xem mà đối thủ là có cái sự chuẩn bị không nhưng còn nếu mà giả sử nhưng mà cứ nhìn thấy 9 mét xong rồi chuyển sang sang sang insect xong rồi bán mẹ hết bit đi là xác định là đi luôn khi mà đối thủ rất là dễ có thể counter Trận này có nên nuôi cái con con, con Thunder Spirit 3 sao nhỉ anh em nhỉ? Hmm. Ui đây này. Anh em này. Được đấy. Bán rồng ấy. Không cần chơi rồng nữa. Đấy, mặc dù là chơi rồng mập thì nó cũng không khác gì bộ bộ bộ 9 à, m Đấy, tôi cũng vừa nói rồi mà, chơi bắn trưởng này nó không khác gì 9 m đâu, nó chỉ khác mỗi một con thôi. Nó khác con già thôi Nó ở vị trí con già ấy, là thay con wing Thế thôi Nó, nó giống hệt 9m Mà cái bộ này anh em muốn chuyển sang 9m cũng được Đấy anh em cứ ghép với giáp băng hệ bắn trưởng thôi Huyết trượng Tí lưa mà chả may mà ừ, lại có cái bộ nào đấy mà nó lại có thể counter được cái bộ 9 giờ này Thì là chúng ta chuyển sang 9m chúng ta chơi Đơn giản thôi có gì đâu Nhưng mà khó anh em ạ Khó có bộ nào counter được cái bộ này <laughs> Bởi vì meta này anh em cũng thấy rồi đấy Là người ta chủ yếu người ta đánh beat Đấy, Beat với cả Assassin thì gặp 9 giờ này thì nói chung là không ăn thua Anh em ạ, oánh trượt mà Oánh trượt, bây giờ phải oánh trúng cơ Oánh trúng được tức là phải có cái chống lé Đấy, mà đến cái lúc mà có chống lé thì có thể chúng ta chuyển sang 9, 9 mét chúng ta chơi Đúng không? Lúc ấy lên 10 rồi mà chơi 9 mét thì nó cũng mạnh lắm Nó cũng căng lắm có điều là nếu mà chuyển sang 9 mét thì nó một cái là chúng ta sẽ không thể chơi con thỏ mà lại kẹp cây xong lại chơi được Squire Đấy là cái lý do làm sao tôi nói từ đầu game ấy là chúng ta chơi ở cái pack của tôi ấy là nó khó lắm bởi vì là nó không có con máy bay Đấy nên là nhiều khi là, là, là nó chỉ là giải pháp tình huống thôi chứ còn không chơi 9m ở trong cái cái cái pack này nhá anh em nhá. Pack này không không không có pack này thì nó không có con máy bay. Còn nếu mà anh em chơi hệ bắn trưởng ấy mà chơi kiểu phép thuật thì anh em chơi cho tôi cái pack tam sát pháp long. Đấy. Tam pháp sát long nhá anh em nhìn này goblin này đấy ui goblin ờ, có quả combo hơi đẹp đấy nhưng mà con này của tôi xòe quạt tiếp lần thứ hai này nó sẽ giải tán được hết thôi đó khỏe đấy chứ anh em thấy không chín phe giờ nó cù nhây lắm chín phe giờ cù nhây lắm đấy anh em thấy chưa mặc dù là cứ tưởng là toang đội hình rồi nhưng mà có phải đâu nó nhây anh em ạ rồi và bây giờ tôi vẫn cứ roll ở 8 thôi Đội hình này chơi ở 8 ngon nhá Chơi ở 8 cực ngon luôn đấy <clears throat> Đấy, đội hình này rất ok ở 8 mà anh em thấy tôi giữ máu không? Tầm nãy giờ vẫn 35 máu này Vẫn đang đứng ở top 2 thôi nhá Và trận này rất căng nhá Trận này round 28 máu như nhau luôn Máu sàn sàn như nhau Đấy, rất có thể cái thằng Mr. Boo kia có khi nó còn đi top 6 ấy Bởi vì nó chơi Goblin Đấy mà chơi Goblin thì bây giờ nó lại À đuổi rồi Gặp Goblin gặp tôi là sẽ mất nhiều máu Đấy mà còn gặp những cái bộ beat này Trận này có nhiều beat nhá Goblin không ra bom máy bay thì xác định luôn Là chỉ có top dưới thôi Chứ còn không lên ở đâu Đây này <clears throat> Cáo có Kira luôn này Đấy Glacier kẹp cáo nhá Em thấy không? Meta nhá Meta với chúng tôi Anh thấy không? Thấy không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được con cáo À nó vẫn ăn được anh em ạ Có một cái lý do tôi biết tại làm sao mà nó ăn được Thực ra là nó ăn ấy Thì nó chỉ lọt con cáo thôi Nhưng mà tôi biết lý do Bởi vì là tôi chưa lên 9 tôi kẹp con Doom Đấy mà tôi mà lên được 9 tôi kẹp con Doom vào thì nó khác Tôi đang hơi tham roll Đang hơi tham roll ở level này Bởi vì tôi muốn là cái con thỏ này nó lên 3 sao Nếu mà con này nó up 9 ấy Thì con thỏ này nó lại không lên được 3 sao anh em ạ Nên tôi vẫn đang cố gắng là roll con thỏ 3 Anh em nhé cố lên con thỏ ba đã xả mạnh tiền em nào còn con nữa thôi trứng này nữa đi rồi ổn rồi anh em ơi lên chín đủ tiền lên chín rồi kẹp đùm hai vào đùm lên hai rồi chơi luôn nhá thôi con này bán em ok còn một con thỏ thôi bí quá đi đập trứng cho thỏ <laughs> thực ra trứng này sẽ đập cho thunder nhưng mà nếu mà bí quá không ra lủi con thỏ thì thì sẽ đập tôi sẽ roll cho đến khi nào mà có một con này lên 3 sao thì cái quả trứng nó sẽ đập cho con còn lại thế đó ui ui ô đây là cái bộ của tôi mà hunter beat anh em ơi cái thằng thái vũ này chơi cái live của tôi này vai đái hunter beat Đúng rồi 6 Hunter 6 Hunter 4 bit này Ui dồn đồ cho cho cho cho cho cho con uh, Ranger 3 sao rồi kìa Thế thì cũng tín đấy Căng nhờ Chuyện này còn có cả Hunter Beat nữa đấy, Hunter Beat cũng là cái line mà có thể chơi được ở trong cái cái bách này anh em nhá Nhưng mà tôi không chơi Thôi trận này tôi chơi 9 Feather Bởi tôi nghĩ là trận này có nhiều bit đấy Có nhiều bit, có nhiều Goblin chơi 9 Feather ấy Ai ngờ Bộ này mạnh đấy anh em Hunter Beat là một trong những cái bộ mà rất mạnh nhá Hunter Beat mà lại dồn đồ cho cho cho con cung đen thì thì thì bá lắm. Cung đen lên 3 sao rồi anh em ạ, nó cả nghìn đam cơ. Con cung đen nghìn đam rồi nó bắn thì nó rát lắm. Mà nhất là Hunter đang counter ở bộ Feather của tôi Ôi rồi ôi Không đồ anh em ạ à. Không có đồ Trời ạ à. Cay nhờ Tôi vẫn đang cố để để có thể roll ra là con thỏ nhưng mà khó quá. Không ra được. Không có đồ. Cay thật. Để sẵn, tí nữa ghép phải cầm đánh. Không ghép được một cái đồ nào ra 31 luôn, 30 luôn. <laughs> ảo thật sự, đen vãi này luôn. Này gặp bít này. Liệu rằng có thể bị đẩy Tôi nghĩ là không <laughs> Biết được gặp bộ này gọi bố anh em ơi Đẩy chết luôn <laughs> Quỷ Đấy rồi có cấm đánh hai rồi anh em ạ à. Ngon ngon rồi Đấy anh em thấy cái bộ beat chưa Gặp tôi mẹ xác định quỳ luôn Không nói nhiều Đấy cấm đánh hai Ok cướp điên à Lấy được cướp điên không Lấy được cướp điên đấy Lấy được cướp điên Tí nữa cho xe linh Đấy, nhưng mà nếu mà lấy cướp điên thì, thì, thì tí nữa sẽ không lấy được cái bắn lan hay là để dành này. Thực ra còn một con dao nữa. Thôi cứ lấy cướp điên đi. Ui đây rồi, thỏ lên được ba này. Hay quá. Còn con dao anh em ạ, để dành là lấy có thể lấy cái hai tia. 21 màu anh em ơi. <laughs> Gặp mấy thằng bít vẫn đấm cho như con luôn, nhìn nèo khèo thế thôi anh em ạ, nhưng khỏe lắm đấy nhưng mà phải cẩn thận thằng thái vũ kìa thằng thái vũ ờ, nó chơi cái đội hình bí kí, kinh điển đội hình 6 ờ, hunter 4 bit cực kỳ mạnh hết sức cẩn thận cái thằng đấy <clears throat> đấy rồi còn còn riêng mấy cái thằng thằng thằng thằng uh, thằng, thằng bit này không sợ nói luôn một câu luôn cho nhanh đấy thằng này vừa lại ăn tôi đúng không có con cáo hai sao đúng không đấy nhưng bây giờ khác rồi anh em ơi bây giờ tôi có doom tôi kẹp đu một con cáo chết ngay Không lướt được nữa Không lăn được nữa là chết Không nói nhiều Thấy không anh em thấy không Ui mày quá thằng thầy Vũ đi rồi anh em ạ Hay quá Đúng thằng sợ nhất thì nó đi rồi Rồi bây giờ chỉ còn có thằng sát thủ thôi chín assassin Và cái thằng bit thì thằng bit thì chắc chắn là Thôi thằng đấy xác định là đóng hòm Đấy Thằng thằng bit xác định đóng hòm cho nhanh nha anh em nhé biết làm gì có cái cửa mà ăn được hai cái bộ này Assassin gặp Assassin là chết Gặp 9 Assassin thì nó clear làm gì có kịp stack đâu Đấy còn còn gặp 9 giờ của tôi thì cũng chết thôi Làm gì có cửa ăn 9 giờ anh em ừ. Anh em thấy không hệ bắn trưởng nhá lết game thì bắt đầu ra đồ đam Thì thôi được rồi không sao Trong cái bộ bài của tôi là có con sai linh Tí nữa ra xe linh thì ghép đồ đam Đây rồi Đấy anh em thấy không Thấy không Đấy, nhưng mà vẫn là hệ bắn trưởng mà lóc lại cả đá ui rồi ơi combo quá đẹp của thỏ luôn thỏ combo phát xong rồi con uh, con con con uh, thunder nó làm thêm phát nữa thế là hết vẫn ăn được anh em ạ cắt chuỗi luôn hay quá rồi sai linh còn một con nữa thôi là chơi được rồi thậm chí là có thể chơi con bom lên game bỏ CM ra cũng được Nhưng mà CM sắp lên 3 chắc là vẫn chơi Rồi Cá lông thì xem có chưa không? Cá lông à? Thực ra thì cái trận đấu này Cá lông cũng cũng khá là counter vào cái bộ Assassin đấy Nhưng mà bom nếu mà nói là bom thì bom cũng counter Ừ Bom nó giải tán nó, nó, nó, Nếu mà bom hai lổ phát thì cũng chết hết Assassin Đấy chết hết bit Thì thì nếu mà chơi con bom này ok như này thì vẫn được nhá con nào lên được hai sao rồi chơi rồi chơi cả hai <laughs> chơi cả hai luôn không kích hệ goblin thì vẫn chơi được anh em ạ rồi ok ui combo lại rất đẹp luôn xoay quạt phát nữa anh em thấy không căng không căng đấy chứ ăn luôn à vẫn không có cửa luôn cắt hai lần chuỗi luôn được quá anh em ơi đấm cả bít đấm cả assassin luôn Tí nữa mà bom Ui uh. Hay đập trứng này luôn Thôi đập trứng cho xe linh luôn nhưng gì nữa Rồi cả lông cả liếc gì anh em Đây dồn đồ cho xe linh Cả lông thì thực ra không có ba tia anh em ạ Không có ba tia Rồi ok rồi Đấy Ui ui biết đi rồi Anh em thấy không Beat ờ, không có cửa ăn được đấm được với cả bọn assassin đâu Đấy còn Beat thì gặp tôi thì cũng đi Rồi Để dành cái cái cái hai tia anh em nhé, Để dành hai tia không không không ghép cướp điên Có cướp điên rồi Rao này có cướp điên thì lấy cướp điên thôi Chứ còn không ghép hai crit làm gì cả Cái này nó bi động duy nhất anh em ạ Nó không stack đâu Rồi thôi cứ từ từ đã Đồ này thì dồn tạm thời dồn cho con Thunder Tí nữa chúng ta sẽ uh, có những cái món đồ ghép sau. Bây giờ bom lên được hai thay cho CM cũng được. Chỉ còn một slot thôi đúng không? Hay Doom. Doom thực ra nếu mà Doom mà combo đẹp thì cũng ngon. À, cũng chắc là cũng không thay Doom. Rồi, hai tia đây. Đấy. Cướp điên. Ok, ok, ok. Ổn rồi anh em ơi Rồi chúng ta ghép lốt đồ rồi anh em Chắc là không sống được ra được 40 đâu Tôi nghĩ là như thế Còn nó tí máu mà Thằng này nó cũng chỉ toang một hai rao là đi thôi một rao lọt một con sai linh là chết mà hai rao con này mất 5 máu Anh em ạ Tôi nghĩ là trận đấu sẽ không kéo dài đến round 40 đâu Rồi ok Chúng ta bây giờ tầm này xếp đội hình thôi Combo đẹp nào, combo đẹp, combo đẹp, combo đẹp Ui, cái quả vừa rồi, ôi đâu rồi Thôi chết mẹ À, ui, mất 16 máu vừa rồi ạ Cái gì đấy, sao tôi không kịp nhìn được cái gì nhở Cái con Grim nó bờ linh vào, nó quẹt mực xong là coi như là chết hết ở đằng sau là sao Vậy đáng thật Không hiểu cái quả vừa rồi như nào luôn ấy Thề, ui tôi chết rồi Có khi nào bay màu ra này không Lạ nhở Sao lại có cái quả nó như thế nhở Cái round vừa rồi có một cái gì đấy mà tôi không kịp nhìn anh em ạ Chết rất nhanh Bay cả đội hình luôn mà Grim Blink này Quen vực này Xe quạt Rồi ok Ok Ok Ok Được không Được không Được không Được Ok Vẫn hòa Một round nữa hòa máu rồi anh em ơi rồi chắc là quyết định rồi đấy nếu lên được con con con ấy thôi bán đi hai con thunder nữa cơ à? thunder lên ba sao thì ngon nhỉ còn hai con nữa cơ hai con thunder nữa thì mới lên được ba sao rao này chưa chắc đã là rao cuối cùng lọt một con thì nó vẫn còn một máu chỉnh lại đội hình tí anh em Nói chung là đứng tách tách ra tí không Con cào nó chọt cho một phát bay cả đội hình luôn đấy anh em ạ Ok Như này chắc ăn được không Ui xe quạt trượt Nhưng combo rất đẹp đến từ vị trí của con thỏ Hay quá Sai Linh vẫn đứng đấm được kia Ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi Ăn rồi <laughs> Ui giời ơi Anh em thấy không Mạnh chưa Đấm được cả bộ 9 assassin luôn nhá Càng không Càng Thằng đấy Cũng may là chúng ta chơi cùng bộ với cả đối thủ đấy là Chúng ta lấy được cái con sai linh Thế là đối thủ không lấy được đấy, Đối thủ bị mất mất cái con sai linh rồi Mất mất ba con rồi Trong kho có 10 con thì bị tôi lấy mất ba con rồi Tỷ lệ nó ra nó ít hơn Đấy nên là thiếu mất một con thì có thể lên được hai sao Được không? Ui, đánh ở 9 luôn nhá Bộ này đánh ở 9 đến hết game luôn anh em ạ Gần ra 40 rồi vẫn đánh ở level 9 ở top 1 Căng ấy Đấy anh em thử nhá Anh em có thể thử bộ 9 feather rất ok Cảm ơn anh em rất nhiều Nếu anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Cũng là feather nhưng mà là feather assassin anh em nhá Mạnh lắm Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi